rồi thì à, hello anh em cũng à, làm cái video luôn sẵn tiện làm video gửi cho anh em về hột nghe đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về cái cơ sở của cường phát lộc đó thì à, trên màn hình mọi người đây thì có tất cả các hột bầu cua đấu trường 5 năm hột nghe hột nặng mặt đó thì hôm nay mình nhớ chung là cũng mình cũng đã làm nhiều video rồi thì hôm nay mình nói sơ tóm tắt về những cái đồ bịp của thị trường hiện tại thì thị trường tại anh em chơi đó thì uh, anh em muốn chơi mà an toàn cho anh em thì anh em tốt nhất nên chơi những độ không tan đó không tan có nghĩa là không có cái gì trong hộp anh em gọi là kỹ thuật của đôi bàn tay những người thợ như mình làm ra những cái bộ hộp bộ cua trên màn hình mọi người đang xem đây để anh em chơi gọi là không tan đó còn những anh em mà chơi mà không không không không có kinh nghiệm chơi hoặc là anh em chơi mà kiểu liều mạng á, thì chơi những cái đồ có tan đó là chuyện của anh em thì à, theo như mình á thì càng lúc càng khó chơi đúng không ạ càng lúc chơi những cái môn này cực kỳ khó chơi người ta kỹ tính rồi người ta biết à, những cái bánh khóe này kia thì người ta bắt bẻ mình thì tốt nhất chơi những đồ không tan thì à, mình sẽ giới thiệu sơ về anh em đây là có những cái bộ bộ cua đây là bộ cua đã làm rồi anh em nha đây là bộ bộ cua chợ đã làm rồi cực kỳ đẹp nói chung là nó sẽ không chết mặt nè thứ nhất là không chết mặt thứ hai là chống được những anh thầy thợ à, chơi gọi nhà Ờ, đánh đánh đánh rình anh em gọi là đánh rình hột chợ đó từ từ hột chợ anh em về mua nó sẽ không có đều đẹp như thế này nó sẽ mốt méo nó sẽ cong nó sẽ đủ kiểu hết á nói chung là nó không được đều tem á thì ờ, anh em chơi anh em lắc á thì những anh mà hay đánh rình á đánh rình chợ đó anh em thì quánh anh em chỉ có chết thôi anh em không còn bên mình cung cấp cho anh em đầy đủ các loại đồ bịp luôn anh em nha không phải riêng bầu cua nha thứ nhất là tài xỉu thứ hai bài lá thì đầy đủ nhưng mà mình ờ, hôm nay mình làm một cái video ngắn thôi để cho anh em nắm bắt được kịp về cái bộ môn bộ cua hột nghe là gì thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem đây là cái bộ cua hột nghe thì đây là cái bộ, bộ cua hột nghe hồng con cá nha anh em nha thì cách nhận biết của một cái bộ hột nghe là như thế nào thì mình sẽ chỉ cho anh em cách nghe và cách nhận biết hột nghe của ờ, bộ cua bìm thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em nè khi mà con cá nó rớt xuống ví dụ như khi mà con con gà nó rớt xuống nè anh em nghe cái tiếng nha thì mình sẽ lật những mặt kia trước rồi mình sẽ test ờ, mặt cá sau cho anh em anh em nghe những cái mặt này nó rất bình thường anh em nha tất cả các mặt năm mặt là bình thường nhưng mà khi con gà nó rớt xuống nó sẽ khác nha anh em nha đây nè anh em nghe những cái hột này rất là bình thường nhưng con gà rớt xuống nè anh em anh em nghe chưa cái cụp nha nè anh em nghe không đó cái cụp đó anh em nghe nè đây là cách thử hột nghe đây là hột nghe cá anh em nha anh em nghe nè thấy không thấy không đó nó rớt xuống nè thấy không còn tất cả các mặt khác nè bình thường anh em thấy không nó rất là êm đó nhưng mà con con gà nó rớt xuống nè con cá lên nè anh nghe, nghe rõ không ạ à? thì bây giờ không mất thời gian anh em thì mình sẽ vừa đánh và vừa chỉ cho anh em cách nghe là như thế nào và cách đánh là như thế nào đó thì theo mình thì cây nào mà cũng đánh cũng được có thể mình bỏ không đánh đúng không còn anh em thì không biết anh em thế nào nhưng bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách đánh và mình sẽ nghe đánh cho anh em xem rồi chén đầu tiên mình sẽ bỏ mình không đánh anh em nha mình sẽ bỏ dở nè rồi cá bầu tôm rồi anh em nhẹ nè như cây này nè bản thân của cường mình sẽ nghe được con này có cá anh em nha thì ai đánh năm mặt kia mà sẽ bắt về cá mình sẽ bắt về cá và học đánh cá luôn anh em nha cây này mình sẽ quýnh cá anh em nha đó anh em thấy chưa cá bầu cua anh em thấy chưa có cá cây này thì cây này theo anh em quýnh gì đó thì nếu như mình là sẽ quýnh con cá tại vì sao mình lắc mình nghe được tiếng cá rõ ràng thì mình quýnh cá thôi đó bất cứ ai quýnh con gì mình sẽ bắt về cá chơi gì mình cũng chơi thằng cá dở dỡ 5 năm mình dỡ luôn mình bánh cá nha anh em nha đó anh em thấy chưa cá bầu cua đó nói chung mình nghe thì sẽ đánh còn không nghe mình không đánh anh em nha đó như cái này nè cái này thì tất nhiên mình không sao không đánh tại mình không nghe rõ mình bỏ mình không đánh đó thì đây là những video thật nhất có thể mình làm cho anh em đó mình nghe được thì mình đánh không nghe được mình bỏ anh em thấy chưa hai bầu một gà mình sẽ không đánh đúng không mình không nghe rõ thì không đánh thôi đó như cái này cái này anh nghe tiếng động không cái, cái bục mình nghe cái rụp đàng hoàng thì khẳng định với anh em thằng cái nó muốn chơi mình bao nhiêu mình cũng chơi nó bao nhiêu hoặc là muốn tay em ở ngoài mình sẽ nhá nó muốn con cá cây này mình nhất định quấn cá nha cỡ bao nhiêu thằng nào quấn mình cũng chơi cá hết anh em nha mình sẽ quấn cá đó tách tay về cá anh em nha hai con cá một con gà anh em nhìn nè đó thì anh em xem bên đây, nãy giờ đánh là không chặt cây nào luôn đó thì đó là cách đánh hột nghe nhưng mà hột này được cái à bao xé anh em nha bao xé không có một cái gì trong hột này hết đó thì những đôi tay mình làm ra yên tâm đi rồi đó mình lắc cây nào mình cảm nhận được cây đó thì cây này cũng vậy thôi cây này mình xuống quýnh về cá nhưng mà theo như nãy giờ mình quýnh nó quýnh cá nhiều quá tổng nghi đúng không mình xuống quýnh khe khe cá ai bắt về mình sẽ về ngược lại cá mình quét khe trước lên em nha đó anh em nha hai cá một bầu anh em thấy không à, hai con cá một con gà anh em thấy không mình lắc cực kỳ là đẳng cấp luôn anh em nhé đó như cây này nè cây này khẳng định anh em là nó sẽ không có cá đâu nói chung là nếu như có cá thì xui lắm có cá thôi nếu thật sự là 7 phần trăm sẽ không có cá xui lắm có cá thôi anh em nha đó 7 phần trăm không cá anh em thấy chưa mình bắt cá đi đó thằng nào đặt cá bắt cá đúng không đâu phải lúc nào nó mới ra cá đâu nó ra cá nó sẽ kêu tiếng khác mà không ra cá nó sẽ kêu tiếng khác anh em nha rất là dễ chơi đó anh em nhìn này mình sẽ quấn thêm một cây nữa cây cuối cùng cây chốt hạ luôn anh em nha cái này anh em có không như mình là không có đó đó cái này mà không có à dở đây hột đi tèo không anh em sướng không lắc cái em vắt đi hai con gà luôn anh em thấy không ra hai bầu con cua liền đó thì anh em xem video đó thấy hay á, thì nhớ để là một like nè một đăng ký kênh cho mình nè hoặc là anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại cho màn hình anh em nha 0898 543111 để được tư vấn cho anh em chỉ anh em cách chơi và những hột nghe này anh em muốn nghe cua cũng được nè nghe cá cũng được nghe gà nghe nai nghe tôm xấu mặt anh em muốn nghe mặt nào mình sẽ làm mặt đó cho anh em nhưng mà nghe chuẩn một mặt nha chứ không phải là anh em nghe được hai ba mặt đâu anh em nha nó nghe một mặt thôi là anh em quýt chết người ta rồi 10 cây anh em muốn chỉ cần ba cây thôi là chết người ta không cần quýnh nhiều như bản năng mình á nên cường nè cường sẽ đánh nhiều được có dụ cường đánh 10 cây thì mình đánh 8 cây được nhưng mà anh em thì thôi anh em tốt nhất anh em quýnh tầm ba bốn cây thôi không cần quýnh nhiều đâu anh em nha đó thì chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn trong cái bộ môn uh, bột cua bịp đó và may mắn xin chào anh em nha